Rồi à, vô, 1 phút 15 giây. Vô, móng máy chuẩn bị này, vô. Rồi chắc là lon vô luôn. Vô vô vô anh Tùng ơi. Giờ này đông thằng đi em ạ, không sợ đâu. Không, vẫn có chỗ cho chắc anh ơi. <laughs> Rồi vô vô vô. stop ok, để stop Rồi ok, hợp lý. Chiến tiếp. rồi cố lên tiếp tục đội thứ hai nha nam cố gắng bắt ờ, cái tem thiên đế chỉ đại với ờ, cái gì đó mà vẫn chưa thấy thì cố gắng tầm này còn mới á mình có đi không nửa nửa khoảng tầm hai hai bốn trận đó ngang ngang đó anh Tùng lúc đó dễ gặp lắm ừ, nó càng néo mình càng phải đi đến lúc mà nó, đúng rồi mình phải giờ đi nửa nửa nó thì cơ hội gặp nó khá là cao nên là lúc đó mình sẽ tính đến vấn đề là nó vào thì mình vào còn nó không vào mình không vào đó chơi kiểu đó luôn mình đánh đến 26 trận bằng đó đúng rồi ấy. canh đúng là canh đó là hợp lý là muốn diệt được nó thôi nay <laughs> rồi tiếp tục đội thứ hai được đội thứ hai em mới anh lên hạng 18 là ít đâu lên hai cấp luôn ít đâu hai cấp rưỡi luôn hai cấp rưỡi rồi năm giây vô à đây Peace. Đây. À, thiếu lâm c Mình đánh là thằng chó gốc 6 giờ tới 3 giờ thôi nha Để năm đọc phi trần sở hiện vẫn đang Rồi xử Ok Góc đó là phi trần đánh sẽ hay cứ 6 giờ 3 giờ là hợp lý Sao anh ơi Em phải kích kích thằng à, chém mày nè ra nó đang trưởng lão Ờ à, anh anh đợi một xíu Rồi chuẩn bị vô Rồi bắt đầu đem dây Gặp ai đây Đồ, Đội này đánh nhanh nhanh tí Ớ còn một phút nữa hả tưởng cho một đợt một phút nữa anh tùng uh, kéo bạn đường môn ấy cho con trắng băng ngáo nghe mùi của em lên trường lão em cho anh em vô ban anh tùng ơi Trấn bằng ngáo cấp 113 Ừ Cấp 113 Cặp tim bài hảo đúng không ạ? <laughs> bài hảo bữa đi chưa xong cặp tim mình không biết rồi bài hảo bữa đi chưa xong rồi tim mình Ồ đã nó, nó tê đại sư quân nè à, đại. Rồi ok rồi được rồi, được rồi anh ơi. Rồi. Chuẩn bị đánh nè. 5 giây nè, tổng qua chính này, qua đường Nga Mi nè. Nghe nghe thầy Quy ơi. Rồng lộn. Rồng lộn. Ok ok ok. Ô, chữ luôn. Á, ngồi trời ơi, bún cái gái ăn uống rồi. 30 giây. Chưa đầy đâu, 5 giây. Đã bỏ lên luôn. Ra, ra, ra nó mạnh như tình mạnh lắm á. Vô vô vô vô, vô nè, 1 phút 10 giây vô. Vô anh em, vô anh em bên điều đấu cũng không có khán họ mình không thì ờ, à hội không mà khán họ vô gặp nó cũng đúng à, rồi nó không phải hỏi vô bè rồng bê độc rồng là đánh máu bê độc rồng đánh máu chịu thật là phải đeo bàn xét kèo tí thôi chim ra nhắc tay nó cái kia buồn à đeo bài gửi tới bè rồi mươi giây đi bài nó buồn hả còn uh, à, 30 giây ủa anh em văn mình hoài đương đấu anh em vô đi đương đấu vui anh em nhật ký bang tính tính này mình à, không anh em rồi à, solo rồi Ừ. anh Tùng lo nói chuyện rồi phản đam là Tùng về núi liền ờ ớn liền tự dí đọc máy đọc nhá năm nghìn máu bơm ờ. mà thế nào mà nó auto mà phản đam mà nó chết đỏ mẹ đam mình rất là to đúng rồi đẹp ta lắm ha tại vì phút âm cả băng mà ừ. mình ừ. để năm máu không rồi vô bao nhiêu máu không em bao nhiêu máu không cái băng nhung nhiễm à còn xong để để một một anh hai cuốn nhanh đi kênh tuần chọc đây một một gì một có thời gian một một gì một một không có một một đánh nhanh càng nhanh càng hay càng hay thứ một một đúng rồi rồi trận cuối cùng Sống này à, ao game ra bên kia nhanh Tùng ơi Ok ok, okay. Anh à, đánh nhiều luôn hả? Ừ, anh ấy cứ cứ cứ cho anh em vô ban rồi cứ đợi đặt tên nhân vật cho em là em sẽ cấp số từ anh nha. Khỏi lo đi, khỏi lo. Rồi ok ok. Một phút. ừ, cứ bao giờ mà Sam thua hết rồi với lương mà của của đại minh cứ x x 10 đây là được. x x 9 là không chịu đó ngay. Ủa, để đại đại sư huynh nói chuyện không? Ừ. Ờ, sao để nói đại sư huynh sao giờ mình Nobita em ơi? Tiền anh tiền ơi. Ta là Nobita là đại sư huynh, đại sư huynh Nobita với ai? Ờ, sao để thấy Discord đại sư huynh rồi. hà Hai Discord, hai Discord. À, hai Discord dùng hai Discord. À, ok. À, một cái dùng điện thoại, một cái dùng máy tính. À. Một cái à, Discord, một cái Facebook. Trang chị luôn tại vì cái cái cái cái, cái tính nó nhiều lúc nó chuyển không nghe tại vì mình dùng lo một cái còn cái mic mình cái đó mình bluetooth kìa ờ đúng rồi ờ. khi mà đi uh, mic lên á thì dùng máy tính còn uh, lỡ đi ra ngoài rồi thì dùng điện thoại mở nhiều khi anh em kêu rồi dạ, nó chuyện còn với mình mà rồi để vô năm giây năm giây năm giây năm giây bắt đầu à đây rồi rồi ba nha đồ ờ, đội này đội này khỏe nha đội này khỏe nha rồi nhẫn công lông phía nha rồi rồi nhỏ máu này nhỏ máu cái này rồi này quất này rồi rồi rồi rồi này trả làm con bé cướp nhăn, rồi dân rồi hai đứa dân đó luôn xây hai cái rồi ok hết rồi hết rồi hết rồi tùng chuyện lắm hết rồi hôm nay anh để luôn đây thôi tối đây ở ờ, đời đó luôn tối đó anh ơi giờ qua bên đó trước anh đây rồi ok sớm người dân ok ok rồi anh em qua đấu chưa đấy chú rồi anh em ơi hiện tại thì sau khi trận đấu uh, cái tên thứ hai đánh thì hiện tại thì đang cố gắng uh, bắt cái đội vip kia nhưng mà chưa bắt được anh em ơi nên là sẽ cố gắng nha nè anh em nhìn sơ qua tốt là uh, tem chính thì top 1 này thua 1 hiện tại đang đánh tem 2 nha nè à, ờ, thua 4 rồi là tư tên tem thua 4 sao đó đại cơ hội vẫn có nha nè rồi ok bây giờ thì cho anh em sale hết luôn rồi top năm top sáu top bảy luôn này đó anh em đang muốn bán là đang muốn bắt đó là top top bảy này cái đè cái đội của đường môn thiên đế chỉ đại này mà chưa gặp được anh em ơi hôm trước thua đội này một trận thực sự là bị lỗi là bất năm độc là lỗi quá giờ cố gắng gặp là đội này chưa gặp được này rồi đội cố gắng thôi giờ là liên đấu ship răm đâm mà biết đâu được không nên là cứ cố gắng bắt được người nào hay người đó rồi ok bây giờ thì chúng ta khải và anh em cùng à, ộp và tí nó hoạt động anh em ơi tối nay thì khả năng ờ, xong việc sẽ thủ với anh tùng nữa đây biết như thế nào đây hiện tại mới lập băng mới nha nè lập băng mới nha mọi người rồi